Xin chào cô chú và các bạn thân mến đã xem kênh của Vân Vlog CZ Cuộc Sống ở Châu Âu. Hôm nay là một thời tiết rất nóng nực và Vân sẽ chia sẻ bí quyết để làm một món bánh thơm ngon béo nhạy dành cho không những dành cho người lớn và cả em bé nhỏ đều có thể dùng được. Đó là món bánh flan hay còn gọi là bánh caramel. Nguyên liệu và thành phần để làm món bánh này cực kỳ là đơn giản. Nào, xin mời các bạn hãy cùng vào bếp với mình để thực hiện món bánh này nhé. Thành phần để làm bánh flan thì mình đang có 5 quả trứng gà, một gói đường vani, 100g đường cát, 400ml sữa tươi không đường và một hộp sữa đặc 380g có đường. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm thắng caramel trước đầu tiên là mình sẽ thắng caramel trước mình sẽ cho một ít nước vào trong nồi sau đấy là mình đổ hết 100 g đường cát và mình sẽ để yên mình sẽ không khuấy đều và mình sẽ để yên cho tất cả đường cát tự chảy ra Đường của mình đã bắt đầu sôi rồi các bạn thấy chưa nó đã nổi bong bóng rồi đấy và mình để cho nó chuyển sang màu vàng cánh chán là bắt đầu là mình sẽ tắt bếp bây giờ các bạn xem cái phần đường của mình bắt đầu nó đã chuyển sang màu hơi nâu nâu ngà ngà rồi và màu cánh gián thì mình sẽ đợi một lúc khi mà hoàn toàn hết còn nổi những cái bọt bong bóng này thì đường chảy ra và màu cánh gián của mình thì chỉ mà hơi nâu nâu nhẹ thôi chứ đừng có nâu quá bởi nó có mùi cháy thì bánh của mình nó sẽ không được ngon lắm khi bây giờ đường của mình bắt đầu nó cũng hơi kẹo kẹo rồi nè giờ mình sẽ khuấy đều lên và mình sẽ cho vào trong cái khuôn đầu thỏ mình sẽ rải đều lên để cho caramel nó chảy hết khuấy đều lên rải caramel ở trên cái đầu thỏ hết khi mà nó chưa nó chuẩn bị sắp nguội và nó sẽ đông lại thì mình sẽ gãi đều hết toàn bộ luôn mình sẽ lắc đều các khuôn và mình sẽ gãi đều hết toàn bộ để chỗ nào nó cũng có caramel hết và mình dùng cái nồi caramel lúc nãy các bạn cho hết toàn bộ sữa đặc vào và cho thêm 400ml sữa tươi không đường vào sau đây các bạn cho thêm cả nửa gói vani vào để tạo mùi thơm và bắt lên bếp mình để ấm sữa thôi chứ không hoàn toàn là chín sữa nha các bạn nhé bây giờ thì sữa của mình nó đã xong rồi nha các nó chỉ ấm ấm thôi nó không nóng quá thì bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp vào trong một cái thao mình sẽ cho trứng vào mà mình sẽ khuấy đều hết nhé các bạn phải khuấy đều tay khi cho trứng vào là các bạn phải khuấy đều tay mình cho từ từ trứng vào trong hỗn hợp này khi đã khuấy đều xong xuôi hết các bạn sẽ dùng một cái rây để mà lọc qua cái phần hơi cận cận là mình sẽ bỏ đi thấy các bạn đã thấy chưa bây giờ khi mình lọc xong rồi thì dưới nó rất là trắng và mịn đó bây giờ cái khuôn của mình á caramel nó đã đặt được rồi và bây giờ mình bắt đầu cho hỗn hợp vào nhé mình sẽ khuấy lên và mình sẽ cho hỗn hợp vào để cho không nổi những bọt bong bóng mình sẽ dùng một cái que một cái đầu que mà mình sẽ làm cho những bọt bong bóng này nó lặn hết ở dưới đây dưới cái cây này mình cho một ít nước vào và mình sẽ bỏ cái đầu hình con thỏ vào trong đây mình nướng trong vòng 30 phút nhiệt độ là 170 độ C và nướng ở mặt trên cái bánh này mình đã cho ra khỏi lò nướng và cái hình cái đầu thỏ rất là mịn bây giờ để mà mình sẽ cho vào trong tủ mát Và đây là chiếc bánh của mình sau khi mà đã hoàn tất các bạn. Đây là hình một cái nơ của chú thỏ và mình có thể ăn kèm nếu như các bạn thích ăn lạnh hơn thì các bạn có thể bỏ một vài viên đá nhỏ vào trong bánh với nước caramel thì các bạn sẽ cho ít nước caramel lên bánh nha mình sẽ rải nhiều nước caramel lên bánh Đó. hình một cái nơ của chú thỏ rất là dễ thương và xinh xắn phải không ạ thì bây giờ mình sẽ thử coi món bánh của mình sẽ như thế nào các bạn nhé Xin mời các anh chị và các bạn cùng thử Mình sẽ thử xem cái bánh này như thế nào nhé à, Các bạn nhìn xem nè Cái phần bánh ở bên trong nó rất là mịn Và mình sẽ thử uhm, Bánh mềm mịn Ngọt, độ béo vừa phải Và không hề có mùi tanh của trứng Và nếu như các bạn là người hay uống cà phê Thì các bạn phải cho thêm vài giọt cà phê vào trong chiếc bánh này mùi thơm của bánh và cà phê hòa quyện với nhau thì vô cùng là thơm ngon bánh ngọt thơm và thêm cả mùi vị cà phê cà phê hơi đắng những một tí xíu thì rất là thơm không những người lớn và những em bé nhỏ em bé nhà mình cũng thích ăn loại bánh này lắm mùa hè là món bánh giải khát thì món bánh tráng miệng này rất thích hợp trong mùa hè để mình đưa cho các bạn xem nhé bây giờ mình cắt cái phần bánh ra nhé nhân bánh ở bên trong rất là mịn các bạn nha Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những lần video mới tiếp theo của mình nhé. Và xin chào tạm biệt. Nếu thấy video ngày hôm nay hay thì các bạn đừng quên bấm like, share và đăng ký để ủng hộ cho Vân nhé. Để Vân có nhiều động lực làm nhiều video mới hay hơn nữa. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.